Vấn đề đặt ra ở trong video này là chúng ta sẽ tìm hiểu đến một loại phản ứng rất mới, đó là phản ứng oxy hóa khử. Và đầu tiên để tìm hiểu về phản ứng oxy hóa khử này, chúng ta sẽ cùng uh, thầy Duy đưa ra đến một số cái khái niệm cơ bản nhất về phản ứng oxy hóa khử các em nhé. Ở phần khái niệm này sẽ là các cái phần Ờ, khái niệm rất là nhỏ thôi nhưng mà do đây là một phần mới mà nó lại mang có tính quan trọng cực kỳ cao, cực kỳ đặc biệt. Do vậy thầy Duy mong muốn là các em có thể chú ý và chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu và áp dụng được các cái khái niệm này vào trong các phản ứng cụ thể các em nhé. Đầu tiên là về định nghĩa Phản ứng oxy hóa khử ở đây là phản ứng như thế nào nhỉ? Đó là phản ứng hóa học trước đã này Phản ứng oxy hóa khử thì nó cũng là một phản ứng hóa học, nhưng ở trong phản ứng này thì có diễn ra sự thay đổi về số oxy hóa của các chất tham gia phản ứng. Diễn ra sự thay đổi số oxy hóa của các chất tham gia phản ứng. Được chưa nhỉ? Đấy thì đấy là cái khái niệm rất đơn giản của phản ứng oxy hóa khử. Đó là một phản ứng hóa học này và ở trong đó có diễn ra sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tố ở trong phản ứng. À, chúng ta chú ý như sau uh, khi mà thay đổi có nghĩa là có sự tăng hoặc là giảm tất nhiên là không ai nói là thay đổi là ví dụ như lúc trước nó là như thế này và lúc sau nó vẫn là như thế thì không ai nói là thay đổi cả mà thay đổi ở đây sẽ có hai xu hướng là tăng hoặc là giảm thì cái chất nào là chất giảm số oxy hóa thì sẽ được gọi là chất gì ạ sẽ được gọi là chất oxy hóa được chưa chất giảm số oxy hóa sẽ được gọi là chất oxy hóa còn chất mà tăng số oxy hóa sẽ được gọi là chất gì ạ chất khử được chưa chất giảm sẽ được gọi là chất oxy hóa và chất tăng sẽ được gọi là chất khử đấy lưu ý hai cái khái niệm này và đây cũng chính là hai cái uh, cơ sở để chúng ta có thể xác định được à trong một phản ứng thì đâu là chất khử và đâu là một chất oxy hóa mà không cần dùng đến cái định nghĩa bởi vì định nghĩa ở đây khi chúng ta nói về cái sự cho và nhận e thì chúng ta lại phải viết ra rất là nhiều nhưng mà nếu như chúng ta nắm được cái cái cái hệ quả là a à, chất oxy hóa là trong phản ứng nó phải giảm số oxy hóa của nó xuống còn chất khử là trong phản ứng nó phải tăng số oxy hóa của nó lên được chưa nhỉ đấy rồi như vậy là chúng ta đã biết được khái niệm thế nào là chất khử và thế nào là chất oxy hóa à, theo cái hướng là là là là cái hệ quả rồi được không nhỉ? Và ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu chính xác khái niệm là thế nào được gọi là chất oxy hóa và thế nào được gọi là chất khử theo đúng cái bản chất các em nhé. Thì chất oxy hóa theo khái niệm về chất oxy hóa sẽ là chất như thế nào? Là những chất có khả năng nhận thêm electron ở trong phản ứng oxy hóa khử để giảm số oxy hóa xuống. Đấy. Chất oxy hóa là nhận E và giảm số oxy hóa. Được chưa? Đấy, chính vì thế nên thầy Duy sẽ sử dụng một cái câu như thế này nhé. Đó là O nhận